thực sự mà để bây giờ đi ờ, tôi cầm 20 ờ, tỷ cho xuống Cần Thơ ừ, phải đầu tư bây giờ vào bất động sản này đây là khán giả đang hỏi bất động sản vậy đầu tư ờ, đất gì ở đâu ở gì đó đúng là chỉ có mình nhỏ thì mình bám càng ông lớn đầu tư giờ nó thật yếu tố quan trọng nhất là bám càng bám cho đúng càng thôi bám cho đúng càng và rút đúng thời điểm rút đúng thời điểm ví dụ mình nghe thông tin là uh, ờ, Ion hay uh, Bixi uh, sắp xây một cái ở Cần Thơ ngay chỗ đấy rồi mình bám càng bám càng trước khi có quyết định là có xây hay không đúng không nha mới nghe thông tin đã bắt đắc ở Việt Nam mình bắt đầu Việt Nam mình có như thế mà ngay lập tức là thổi thổi lên lên lên lên lên nhưng mà nay nay mai ủy ban ờ, thành phố Cần Thơ quyết định không xây ngay lập tức là xuống xuống xuống xuống đấy hoặc là Ờ, quyết định là 5 năm sau mới xây ngay lập tức cũng xuống xuống xuống vậy mình ờ, nếu mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ mình chưa đủ để tạo ra một cái xu thế mua bán của thị trường mình chưa tạo ra một nhóm tiền cả hàng nghìn tỷ để mà tạo ra một cái xu thế mua bán của một vùng nào đấy thì mình nên bám càng với ông lớn và tôi những lại bám và phải rút cho đúng thời điểm mà rút không đúng thì cứ để tiền đấy kiểu gì 10 năm sau vẫn lấy lại lớp vốn vào lời tôi chắc chắn luôn à. vì Việt Nam mình thu nhập tôi chắc lại mới có ba nghìn rưỡi thôi và kiểu gì với tài năng của đất nước với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước về đang rất giỏi kiểu gì cũng lên tới tôi tin rằng lên tới năm trên 50 nghìn ừ. à, bằng chứng cụ thể là à, Sài Gòn à, cách đây mấy ngày cách đây mấy tháng là báo đã đăng là à, ủy ban thành phố đã có cuộc họp để nói là những người phụ nữ có hộ khẩu tại Sài Gòn mà đẻ nhiều con là được à, ABCXZ được ưu tiên gì đấy ừ, chứng tỏ đã sợ danh số già như Nhật đúng không mà Nhật hiện nay thu nhập khoảng 40.000 đô là vì đang có dân số cực kỳ già và rất nhiều nhà trẻ đã biến thành viện dưỡng lão vì trẻ con sinh ra ít mà người già thì lại càng ngày càng nhiều Việt Nam mình lường trước hết rồi đi sau kinh nghiệm hơn chắc chắn là thu nhập phải cao hơn mà thu nhập đã lên tới 50 nghìn thì bất động sản còn lên nhiều lắm yeah. còn lên đắt hơn Nhật nhìn vào cái xu thế đó là mình yên tâm giờ mình vứt tiền ở đâu cũng chẳng chết à, về đầu tư hay có à, ba cách một là đầu tư nhà đã có thổ cư hay chung cư thì ờ, quý vị cứ ờ, tự chọn vì chung cư như ở Hà Nội thì hiện nay là cho thuê với giá cao hơn ờ, rất là nhiều so với lãi suất của ngân hàng à, tôi ví dụ một căn 50 mét thôi ở khu đô thị Tham City hay là ở khu đô thị Royal City của Hà Nội thì giá tầm cỡ 2 tỷ 1 2 tỷ 2 mà cho thuê khoảng 12 đến 14 triệu thủy căn là anh chị tưởng tượng là phải hơn ờ, giá rất là cao so với ờ, ngân hàng rồi có những cái khu cũng ờ, cao hơn thế nữa à, tuy nhiên à, cái chung cư này có lên giá hay không khi mà tổng giá trị sau 10 năm mình nhận được cái lợi tức từ cho thuê và từ cái việc bán chung cư thì cái này mình phải cần phải xem xét cái lợi tức cho thuê hàng tháng hàng năm thì có rồi nó cố định như thế rồi à, nó hàng sờ sờ trước mắt rồi nhưng à, 5 năm nữa 10 năm nữa À, cái khu đô thị Royal City ha, của Phạm Nhật Vượng nha hay là các khu khác nó có lên nó xuống hay không là do vào cái việc là doanh nghiệp cũng như là nhà nước có cho xây nữa hay không hay là doanh nghiệp có năng lực xây nữa hay không nếu như mà doanh nghiệp có năng lực xây và nhà nước vẫn cho xây thì cứ xây lên thì lại giá chắc chắn sẽ giảm mới tăng nhà à, sẽ bị giảm à, còn nếu như nhà nước không cho xây hoặc, hoặc là doanh nghiệp không còn à, năng lực để xây nữa thì giá chung cư nó sẽ à, tăng lên thì có thể là tổng tăng và tổng cổ tức gọi là à, tổng gọi là tổng cái lợi tức trừ cho tổng giảm thì anh đó là nhà đầu tư ờ, tự tính toán mình cũng rất khó nói trước được còn à, về nhà thổ cư thổ cư thì cứ à, trung bình mà kiếm được cái nhà mà cỡ 5% một năm là là ngon yeah, tức là khoảng 4% một tháng cho thuê trọn gói 4% một tháng không làm gì là là nên mua được rồi tức là 20 năm thu hồi vốn là anh chị à, cứ mua đó là nhà thổ cư nhà phố trong mặt phố đấy cũng như chung cư trong phố đấy đó là cái mức ổn định đồng tiền rất là cao yeah. Dạ, hàng tháng là mình luôn luôn có tiền và chắc chắn không có bao giờ mất nhà cũng như mình mình đừng có nói chuyện với tôi là lỡ động đất nó hỏa hoạn cái trường hợp đó thì không nói trường hợp đó thì nó là bất khả kháng rồi không có không tính vào trong cái việc đầu tư đây được đấy. còn trường hợp thứ hai của đầu tư đó là mình à, mua bừa vứt đấy đợi 10 năm sau 20 năm sau 30 năm sau con mình nó hưởng cháu mình nó hưởng à, dư ra 1 tỷ 2 tỷ không biết làm gì có nhà có ô tô rồi cuộc sống hàng ngày một tháng cũng à, mỗi trung bình mỗi người đã tiêu được 15 triệu rồi nhà 40 người tiêu được 60 triệu thế là được rồi à, còn lại là dư ra 1 tỷ cứ ra ngoài ô vất bừa đấy về quê vất bừa đấy kiểu gì 10 năm 20 năm sau cũng cũng ngon có một bài báo là không biết anh Alex có đọc được không là à, hai vợ chồng du học châu Âu và làm ăn cũng rất là thành đạt 20 năm sau về không mua lại được cái ao mà trước kia bố mình đã bán để cho mình đi du học <laughs> <laughs> có bài báo tôi không biết đâu <laughs> có đọc qua bài báo đấy 20 năm sau không mua lại được thì à, đấy là cái cách à, thứ hai à, là mình à, dư tiền mình để đâu đấy vì chắc chắn giá đất à, sẽ lên yeah. Dạ. tôi có rất nhiều ông bạn hồi xưa học à, học viện công nghệ và chính viên thông của tôi ở đồng nai ở bình dương tự nhiên bây giờ có trăm tỷ trong tay đấy thì bây giờ tầm tuổi tôi thì bố mẹ cũng bảy mươi mấy tám mươi rồi bây giờ chẳng biết làm gì thì có một nguyên ao à, đồng cao su ruộng đồng thì bây giờ bán tự nhiên có gần trăm tỷ thằng đã hơn trăm tỷ ừ, đúng không ừ, hồi đó mà bố mẹ anh em mà ở lân cạnh đồng nai bình dương có khi là có khi hơn ở quảng ngãi nhiều đấy quảng ngãi không lên giá được như thế được không có đùng được long thành nói bao nhiêu bạn tôi ở đấy bây giờ tự dưng có trăm tỷ suốt đời đi chả làm gì ấy. thứ ba là như tôi vừa chia sẻ lúc nãy là bám càng à, trong những cái kênh à, trong những cái chỗ đầu tư lớn à, bám càng nhà đầu tư bám càng theo những nhà đầu tư lớn hay là những cái dự án lớn thì cái đó là một cách cái việc bám càng là bám đất xung quanh là rất tốt còn để mà đất dự án mà anh chị có muốn đầu tư thì phải nhìn nếu mình đầu tư dưới dạng nước sống thì không sao hết đó là cái sự lựa chọn của anh chị lợi nhuận nhiều rủi ro cao nhưng để đầu tư lâu dài thì mình xem thử bao giờ dân ở đấy ở và ở đây có dịch vụ hay không cái đó là yếu tố rất quan trọng để một cái khu đô thị phát triển lên một khu đô thị mà càng rộng càng lớn muốn phát triển thì chắc chắn phải có văn phòng tức là làm việc và ở phải tại chỗ ừ, thì khu đô ấy mới phát triển được còn anh xây một khu đô thị ở rất xa nhưng mà nếu mà chỉ có chung cư không không có văn phòng thì sẽ không có dân ở vì dân không thể ở đấy tất cả ở đấy mà đi vào trong nội thành làm việc được nhưng nếu có doanh nghiệp ở đấy nữa có rất nhiều tòa văn phòng nữa thì chắc chắn là sẽ sống tốt bằng chứng là tôi đã kiểm tra rất nhiều à, cái khu ở Việt Nam rồi chứ không phải là tôi nói không có cơ sở đâu anh em cứ lục từ lục lại sẽ thấy các nhà đầu tư lục lại sẽ thấy